Tử vi 2018 tuổi thân, tuổi thân năm 2018 xem tử vi 2018 tuổi thân.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 Tuổi thân 2018 không được tốt lắm vì cuộc đời vô thường đen bạc. Nên dù muốn cũng chẳng được yên thân, muôn việc chỉ là bước khởi đầu. 10 năm gieo trồng hạt giống, lẽ đời là vậy, gió mây tan tác, nào đâu chỉ có mặt nước ao thu gợn sóng. Mừng cơ duyên đã đến vận thế chuyển vần, nhưng tạnh mưa mây tan bầu trời lại sáng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 nên làm lễ cúng sao giải hạn đầu năm tại đền chùa hoặc mỗi tháng vào ngày mùng 8 âm lịch, dùng chín đành cầy, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt ba cây nhang, quay mặt về hướng chính Bắc mà khấn, Thiên cung thần thủ la hầu tinh quân thì sẽ được nhẹ bớt phần nào. Tử vi 2018 tuổi nhâm thân năm 1992 Đầu năm chủ nhà tuổi nhâm thân nên mời gia chủ sinh các năm quý tỵ năm 1953 Ất mão năm 1975 Đinh sửu năm 1997 Đinh mùi năm 1967 Đến xong nhà đầu năm để mọi việc năm 2018 đều thuận lợi xuân sẻ, thành công, may mắn cả năm Năm 2018 tuổi nhâm thân Nam Mạng bị sao mộng đức chiếu mệnh nên làm ăn phát đạt, có tài lộc mọi chuyện hanh thông đặc biệt vào tháng chạp thì rất tốt bởi vì sao mộng đức thập nhị trùng lai, đề phòng hay đau mắt nên cúng sao giải hạn đầu năm tại đền chùa hoặc mỗi tháng nên cúng sao giải hạn vào ngày 20 năm âm lịch dùng 21 đèn cầy, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt ba cây nhang quay mặt về hướng đông mà khấn vái đông phương giáp ất mộng đức tinh quân thì sẽ được nhẹ bớt phần nào Năm 2018, tuổi nhâm thân nữ mạng bị sao thủy diệu chiếu mệnh nên kỵ tháng 4 và tháng 8 nên cúng sao dài hạn đầu năm tại đền chùa hoặc mỗi tháng nên cúng sao dài hạn vào ngày 21 âm lịch, dùng 7 đèn cầy, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, khấn vái quay mặt về hướng chính Bắc. Bắc phương nhâm quý thủy đức tinh quân thì sẽ được nhẹ bớt phần nào. Tử vi 2018 tuổi canh thân năm 1980, đầu năm chủ nhà tuổi canh thân nên mời gia chủ sinh các năm Quý Tỵ năm 1953, Ất Tỵ năm 1965, Ất Mão năm 1975, Mậu Tý năm 1948 đến sông nhà đầu năm để mọi việc năm 2018 đều thuận lợi suôn sẻ, thành công, may mắn cả năm. Năm 2018 tuổi canh thân nam mạng bị sao thủy diệu chiếu mệnh nên kỵ tháng 4 và tháng 8 Năm nay nên tập trung vào làm ăn sẽ có lộc, nên cúng sao giải hạn đầu năm tại đền chùa hoặc mỗi tháng nên cúng sao giải hạn vào ngày 21 âm lịch, dùng 7 đèn cây, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt ba cây nhang, khấn vái quay mặt về hướng chính Bắc mà khấn, Bắc phương nhâm quý thủy đức tinh quân thì sẽ được nhẹ bớt phần nào. Năm 2018, tuổi canh thân nữ mạng bị sao mộng đức chiếu mệnh, nên làm ăn phát đạt, có tài lộc, mọi việc hanh thông, đặc biệt vào tháng chạp thì rất tốt bởi vì sao mộng đức thập nhị trùng lai nên đề phòng hay đau máu huyết. Nên cúng sao giải hạn đầu năm tại đền chùa hoặc mỗi tháng, nên cúng sao giải hạn vào ngày 20 năm âm lịch, dùng 20 đèn cầy, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt ba cây nhang, quay mặt về hướng đông mà khấn vái, Đông phương giáp ất mộng đức tinh quân thì sẽ được nhẹ bớt phần nào. Tử vi 2018 tuổi Mậu Thân năm 1968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 làm đau buồn trong gia đình nên đề phòng tháng riêng và tháng 7, hay lo âu buồn phiền hay bệnh hoạn nên làm lễ cúng sao giải hạn đầu năm tại đền chùa hoặc mỗi tháng vào ngày mùng 8 âm lịch, dùng chín đèn cây, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt ba cây nhang, quy hướng chính bắc để khấn vái. Thiên cung thần thủ La Hầu tinh quân thì sẽ được nhẹ bớt phần nào. Tử vi 2018 tuổi Bính Thân năm 1956 Đầu năm chủ nhà tuổi bính thân nên mời gia chủ sinh các năm Tân Mão năm 1951, Mậu Tý năm 1948, Bính Thân năm 1966, Mậu Tuất năm 1958 đến sông nhà đầu năm để mọi việc năm 2018 để thuận lợi suôn sẻ, thành công may mắn trong nhiều công chuyện. Năm 2018 tuổi Bính Thân Nam Mạng bị sao Mộng Đức chiếu mệnh nên làm ăn phát đạt, có tài lộc, mọi chuyện hanh thông, đặc biệt vào tháng chạp thì rất tốt bởi vì sao mộng đức thập nhị trùng lai, tuy nhiên người nam giới hay đau mắt nên cẩn thận. Nên làm lễ cúng sao giải hạn đầu năm tại đền chùa hoặc mỗi tháng nên cúng sao giải hạn vào ngày 25 âm lịch, dùng 20 đèn cầy, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt ba cây nhang, quay mặt về hướng đông mà khấn vái, đông phương giáp ất mộng đức tinh quân thì sẽ được nhẹ bớt phần nào. Năm 2018 tuổi Bính Thân nữ mạng bị sao thủy diệu chiếu mệnh nên người nữ giới kỵ tháng 4 và tháng 8 nên làm lễ cúng sao giải hạn đầu năm tại đền chùa, hoặc mỗi tháng nên cúng sao giải hạn vào ngày 21 âm lịch, dùng 7 đèn cây hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, khấn vái quay mặt về hướng chính Bắc. Bắc phương nhâm quý thủy đức tinh quân thì sẽ được nhẹ bớt phần nào.